À, chào kính, kính chào anh chị nhà đầu tư. Hôm nay viên index giảm một phiên rất là mạnh, à, giảm à, giảm khoảng 20 điểm và thanh khoản à, tiếp tục thấp. Thì à, điều này cho thấy là cái hiện tượng cái thanh khoản hiện tại những cái phiên gần đây của thị trường đó, thì là thanh khoản thực tế của thị trường thì nó không phải là thanh khoản ảo đúng không thì hiện tại cái dòng tiền hiện tại là hầu hết là các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là rất là nhiều nhà đầu tư đang uh, đang đi du lịch cái dòng tiền nó đang đi du lịch hoặc nó đang đi chơi chưa có vào và đợi các cái nhà đầu đợi các cái dòng tiền đang uh, nghe ngóng cái dòng tiền tổ chức nó đi vào đã thì uh, ở những vùng như uh, thời điểm thị trường hiện tại thì hầu hết là hầu hết cái ra cái dòng tiền đó, nó nó giao dịch mà mang mang tâm chức cái tâm lý rất là lo lắng hoang mang hay là gọi là nó nó nó nó, nó mang tính chất là nó gọi là mang tính tính chất cầm chừng nữa đấy chứ không có và dòng tiền nó không có vào thị trường một cách mạnh mẽ hay dứt khoát được thì uh, ờ, đất thì uh, hôm nay các bạn thấy trên nhìn trên biểu đồ thấy là dòng tiền bắt đầu ờ, nguyên buổi sáng dòng tiền bắt đầu đi ngang đi lên đi xuống rất khó chịu nhưng mà vào phiên chiều một phát là một cái là dòng tiền nó đạp rất là mạnh mẽ Ờ, nhà tạo lập đạp rất là mạnh mẽ và thị trường ở những phiên hiện tại những cái phiên gần đây các bạn thấy là sẽ tham gia mua vào thứ hai và thứ ba và bán vào thứ năm và thứ sáu kiểu như vậy đó. Ờ. và thanh khoản hôm nay thì đâu đó khoảng 11.300 tỷ cũng rất là cũng khá là thấp cũng tương tương tương cũng tương đương với các phiên uh, tuần này những phiên gần đây khoảng 10 11 12 13 14 tỷ phải loanh quanh vùng đó và không có hơn đấy và thanh khoản thị trường hiện tại thì cũng đang chờ cái bộ phiên bùng nổ theo đà thôi đấy hầu hết cái dòng tiền hiện tại là đứng ngoài đấy. và hiện tại là cái chuyện mà sử dụng margin là mình nghĩ là chắc là rất ít các cái nhà đầu tư có thể sử dụng margin giai đoạn giai đoạn này à, trừ những nhà đầu tư nào mà mới tham gia thị trường hoặc là nhà đầu tư nào gọi là điếc không sợ súng thì mới sử dụng margin thôi đấy mới sử dụng margin để à, để trung bình giá Đấy. và những cái nhà đầu tư đó ờ, thể đề những nhà đầu tư mà một đầu tiên là không cắt được lỗ hai không cắt được lỗ ở vùng trên hai là ôm các cổ phiếu mà bất động sản ba nữa là sử dụng margin để trung bình giá đấy thì những nhà đầu tư đó đều có trung một trạng thái lỗ đến 70 75 phần trăm thậm chí có những anh chị lỗ 80 phần trăm tài khoản và hôm nay á các anh chị thấy là cái dòng bất động sản là nó cái sức mạnh của nó nó cực kỳ yếu rồi nó rất là yếu Đấy. hôm nay các bạn anh anh chị thấy là cái thành khoản của nó tăng vọt luôn này cái giá thành khoản bán nó tăng vọt luôn Đấy. thành khoản những cái phiên tăng của đó của của dòng bất động sản anh chị thấy không ạ thì nó đang đi thấp dần thấp dần thấp dần phiên tăng tăng nhưng mà thanh khoản lại thấp dần trong khi đó những phiên giảm mà thanh khoản cao vọt tức là cái áp lực bán chốt lời của nó rất là mạnh mẽ và những cái phiên uh, trong giao dịch trên uh, những cái phiên gần đây ở trên uh, kênh YouTube hay là kênh TikTok thì mình đều nói là dòng các chị nào có dòng uh, ôm dòng bất động sản ấy, thì canh rút ra ngoài Đấy. bởi vì dòng bất động sản á thì nó chỉ hiện tại nó chỉ là những nhịp hồi ngặt trong ngắn hạn thôi trong ngắn hạn đúng không ạ thì nó giảm một phiên thì hai phiên ba phiên như vậy rồi đây nó giảm từ từ đây, đoạn này là do áp bức thông tin này nhưng đoạn này nó giảm có phiên hồi đây và nó hồi lên thì lại giảm Đấy. và những cái pha hồi của nó nó có thiên hướng nó càng dần càng ngắn này các anh chị thấy không nó càng dần càng ngắn đây tức là những cái đội tạo lập á, là nó thoát nó cầm được hàng nó thoát nó cầm đi ra ngoài rồi đó anh chị thấy không cái phiên hồi càng ngày càng dần càng ngắn mà cái những cái, cái biên chặn càng ờ, càng lúc là càng rơi rất là quyết liệt cái đoạn này là rơi sốc bởi vì là do các yếu tố về thông tin ờ, về thị trường chung ờ, do các đội tạo lập mà nhưng mà đoạn này nha nó hồi lên bởi vì là tạo lập nó chưa đổi lái nó chưa thoát hàng đấy nó còn nó phên hồi lên từ ờ, uh, 60 lên 110 là lên được gần 50 phần trăm ở đâu cũng khá là nhiều á từ vùng đáy anh chị nào bắt được đáy này từ cây này đi lên đây cũng tăng được 86 phần trăm là cũng rất là nhiều á đấy và cái những cái phiên giảm nó còn giảm sâu nữa bên hồi nữa đấy. thế dòng cho nên là uh, TTF nó luôn mình đã khuyên cực kỳ cực kỳ khuyên mãi các anh chị là nên rút ra khỏi dòng bất động sản này càng sớm càng tốt Đấy, rút ra càng sớm càng tốt tận dụng cái nhịp hồi này các chị căn bán chốt lời dần Đấy. thì riêng phiên ngày hôm qua là mình nhìn thấy cái một cái cây nến đôi di chuột chuột này này à, nó cái nó là một cái nến đảo chiều đảo chiều đúng không ạ thì nó đang một trend hồi như vậy cái nến này thì hiện là nó đang ờ, đảo chiều dạng rồi thì ờ, ngay trong phiên hôm nay á, thì anh chị thấy là dòng ờ, dòng bất động sản là nó giảm ngay từ đầu phiên luôn đây nó giảm ngay từ đầu phiên trong khi đó thị trường chung nó đền đi ngang đến cuối phiên nó mới đặt. còn thị trường ờ, dòng bất động sản nó đặt nó đặt ngay từ đầu phiên rồi đầu phiên là nó giảm rồi. đúng không ạ? lúc tăng cao nhất của nó là 38,15 là mức ngay ở mức mở mức mở, mở phiên vậy đó nó, nó hồi được một chút xíu xíu sau đó đạp xuống luôn đúng không? ạ? thì à, đối với dòng bất động sản này á, nếu anh chị mà nếu mà thoát được sớm vào ngày mai á, cũng nên, nên canh thoát sớm không có nên giữ nữa nó sẽ đạp rất là sâu sâu đấy thì ngay trong những viên mà nó tăng à, vùng đỉnh như này mình đã nói là dòng bất động sản nó về khoảng vùng 2x nó thể vào vùng về vùng 2x đấy còn 2x sau đó đi đi bao nhiêu nữa cũng thì phải xem là các yếu tố từ vĩ mô à, các yếu tố vĩ mô hay là các chính sách của nhà nước nó có nới lỏng hay không đó hiện tại thì các cái chính sách về dòng tiền của nó không hướng vào dòng bất động sản còn anh chị nào mà nếu mà ôm bất động sản á, mình nghỉ nó sẽ cháy rất là khét lẹt luôn cháy cực kỳ nặng đó. thì uh, hôm nay thì view qua thị trường thì hầu hết tất cả các nhóm ngành nó đều giảm rất là rất rất là mạnh mạnh mẽ Đấy. chỉ có một ờ, vài cổ phiếu là còn còn cầm hơi được ở ờ, một vùng tham chiếu hay là có tăng một hai trăm đồng kiểu như vậy thì uh, kéo mạnh nhất trên thị trường á, thì là nhóm nhóm ngành ngân hàng thì qua đó các chị có thể thấy được là cái tác động cái tác động uh, của nhóm ngành ngân hàng nó lớn đến mức nào đúng không ạ uh, bit này rồi vpbank này techcombank này ctg và vietcombank Đấy. Ờ, đóng góp trong 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cổ phiếu thì đến 4 hơn một nửa nó là của banh này. 1 2 3 4 5 đúng rồi. 5 ông là trong ờ, đóng góp cái giảm của dòng banh này. Đấy. Thì qua đó các chị có thấy là cái là cái sức ép của dòng banh nó rất là lớn lên thị trường. Đấy. Hôm nay là banh và trứng là hai cái nhóm ngành mà nó kéo cả thị trường đi xuống. Nó kéo cả thị trường đi xuống. Đấy, chỉ có một uh, vài cái nhái cổ phiếu mà gọi là anh thụy sạn cũng rớt luôn này uh, dầu khí dầu khí cũng đứt luôn Đấy. bán lẻ còn là pet hồi đến xíu chứng khoán này nó chứng khoán đi rất là nặng các chị thấy không à, SHS APS VCI BSI VX CTS HCM Đấy. những đoạn này thì à, anh chị nào mà hôm qua cầm tiền thì thấy lo lắng nhưng mà hôm nay cầm tiền ờ, cảm thấy vui vẻ đấy. cảm thấy là à, mình thoát được một kiếp nạn kiểu kiểu như vậy nhưng mà công <laughs> nhận là thị trường này cực kỳ khó đánh luôn á đấy đây dòng ngân hàng được một vài cô là nó còn ờ, còn có chút sức sống đấy. nhưng mà về dài hạn nha mình nghĩ là dòng ngân hàng thì nó vẫn sẽ phải tăng lãi suất lên thôi đó. thì hôm nay có một số các cái tin tức mà nó khá là đáng chú ý là về của cái phát ngôn của ông chủ tịch ờ, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đó. Đấy, có một số cái phát ngôn của chủ, uh, chủ tịch dự trữ liên bang Mỹ Fed nó khá là đáng chú ý anh chị có thể là nên cân nhắc ờ, theo dõi lại đó để để mà mọi người đợi chút mình tìm ha à, đây tin về thị trường chứng khoán này à. thôi tạm tạm bỏ qua các tin tức đó đi thì uh, Ờ, về, về nội dung của các cái tin tức đó thì là ông ờ, Pompeo có nói là sẽ ưu tiên tiếp tục tăng lãi suất tiếp thì có, có cái, cái một số nguy cơ là tới đây ấy, thì cục dự trữ liên bang Mỹ Fed lại tiếp tục tăng cái lãi suất tiếp tục tăng lãi suất mình nghĩ là cái đợt này ít nhất phải tăng không về 0.5% nữa 0.5% nữa tức là tăng đâu đó lên khoảng à, là hiện tại là 1.75% rồi thì tăng 0.5 nữa thì nó đâu đó khoảng là 2.25% điểm đấy thì cái việc mà tăng lãi suất này thì nó sẽ tác động à, nó sẽ gây lên sức ép à, đến tất cả các người dân cũng tất cả những tất cả những ngành nghề khác thì nó tạo ra một cái cuộc đua lãi suất lãi suất đấy à, mình nghĩ là trên cà phê ép này có này nó có nói này à, có tạo ra một cuộc đua chạy đua tăng lãi suất ở trên cả BOG, uh, à, BOA rồi là EU đấy. Đấy. Chúng ta đợi chờ đợi thôi, chờ đợi, chờ đợi thôi. Và hiện tại là hầu hết tất cả cái dòng tiền nó chưa vào thị trường cũng chỉ vì đợi các cái tin tức đó. Đợi các cái tin tức về về về các cái tổ chức lớn, tổ chức tài chính lớn đấy. À. đây là thông tin về giá thép này các chị thấy không ạ thực sự là mình nhà mình mình mình mình mình đã tiếc là mình không có lưu lại những những cái tin tức đó để nói với anh chị thì à, đại loại là như vậy nhưng mà họ sẽ à, ưu tiên kiểm chế cái lạm phát trước trước khi là uh, giữ nguyên mức lãi suất đấy à, Việt Nam thì mình nghĩ là hiện tại thì chính phủ ạ là dòng ngân hàng nó yếu nó nó nó nó giảm nó hôm nay nó giảm mạnh mình nghĩ là một phần là các tin tức về là ờ, chính phủ chưa có chưa có cái tăng ý định tăng lãi suất trong đối với các cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng hay là nhóm ngành ngân hàng để tăng lãi suất trong cái ngành đó thì nhóm ngành ngân hàng hôm nay thì nó phản ứng nó hơi tiêu cực một tí chút đấy bởi vì đặc đặc cái đặc thù của nhóm ngành ngân hàng nó chiếm tỷ trọng lớn cho nên nó kéo thì chỉ số tiền chung đi rất là nhanh đấy đúng không ạ giảm 249 điểm và VN à, VN 30 cũng giảm nhiều hơn là 24,48 điểm cho thấy một điều là cái kéo các cái ờ, chỉ số này tập trung vào nó kéo vào trọng số trong VN30 mà ra Đấy. VN Midcap thì có thể giảm nhiều ít hơn ừ, các anh thấy là các chị thấy là VND này STB này DIC này ITA e ITA e hôm nay còn sàn là DIC còn sàn nữa gách e này Đấy. kiểu như vậy Nước ngoài hôm nay thì ờ, có sàn ờ, HNX thì mua ròng 6,38 tỷ và tự doanh thì ờ, quay quay ngược là bán ròng hầu hết là hiện tại là các cái nhóm nhà đầu tư tổ chức cũng gần như, như là đứng ngoài thị trường hầu như là quan sát cũng không có mua ngân tiền là mua bán gì cả họ cũng có những lo lắng riêng Đấy, họ cũng lo ngại những các cái yếu tố thì trường chung rất là lớn Đấy. cho nên là à, về cuối phiên và đặc biệt là hôm nay gần như là phiên thứ năm là cuối tuần nữa cho nên thị trường chung nó sẽ là nó có tâm lý bán bán rộng là nhiều hơn và ngày mai ngày mai mình nghĩ thị trường nó vẫn tiếp tục điều chỉnh tiếp nó có thể là tiếp tục điều chỉnh giảm sâu hơn Đấy, nó sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sâu hơn bởi vì là ngày mai là phiên cái phiên cuối tuần nhưng mà mình nghĩ nó sẽ đâu xuống đâu đó khoảng 1187 điểm 1187 điểm tầm đó là nó có một cái mức hỗ trợ rất là lớn ở vùng dưới này Đấy, vùng này quanh vùng này, này. có một cái mức hỗ trợ rất lớn ở quanh vùng này các anh chị thấy không ạ à? nó phải có một mức hỗ trợ quanh này thì nó giảm mình nghĩ nó hỗ trợ của nó ở vùng này đấy còn uh, nó có test đáy lại lần lần thứ ba hay không thì mình cũng không à, mình không à, cũng có thể là nó phải test đáy á nhưng mà thùng đáy hay không thì mình không biết đấy nhưng mà nó test đáy lần thứ hai rồi mà lần thứ ba này nếu mà nó đạp thì nó đi rất là nặng á nhưng mà mình không biết nha mình nghĩ là chắc là nó khả, năng cao là không test đáy đâu không test đáy đâu nó chỉ nằm ở quanh quanh ngày mai nó thể nằm ở quanh quanh vùng này này đến vùng 1183 đi quanh quanh vùng đó thôi đấy về ờ, đó là view thì đường trường chung thôi còn ờ, tâm lý thì đường chung hiện tại cũng là loanh quanh loanh quanh cái đợi là đợi các yếu tố về dòng tiền đợi ờ, đợi rất là nhiều thứ nó đợi các cái dòng tiền tổ chức nó vào hay là đợi các cái yếu tố thị trường chung nó ổn định hơn Đấy. và cuộc chống cuộc cuối cuộc chiến nga ukraine gần đây ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều cũng không thể thấy các cái tin tức mà mà mà mà mà mà, mà nói về đó nữa đúng không ạ mặc dù mặc dù là giá dầu hiện tại là có hồi phục rất là tốt đâu đó khoảng 114 ừ, đô một thùng tuy nhiên là các cổ phiếu của dòng dầu hầu như là nó cũng không có tăng nữa Đấy các cổ phiếu dòng dầu như là BSR hay là PVS hay là PVD thì hay là gas cũng vậy gas cũng vậy hầu như là ờ, ở trạng thái đi ngang hoặc là có điều chỉnh lên điều chỉnh xuống một không có quá nhiều à. Đấy. các anh thấy không chị các anh chị thấy không ạ PVS này à, BSR này gas này BSR này Đấy. nó giảm ít hơn thì những cổ phiếu màu mạnh thì nó vẫn là giảm ít hơn thôi rồi gas gas cũng vậy đó, rồi là hay là PVS PVD đều cũng vậy đó. thì à, hiện tại là à, mình thấy là sắp tới mình nghĩ là các anh chị vẫn nên là tập trung quan sát lại phần nhiều Đấy. đợi ngày mai nếu mà anh chị à, cầm hàng rồi mua hàng rồi thì cũng nên tập trung xử lý thôi chứ cũng không nên ờ, không không nên mua mới và khuyên ngày mai hả và nếu anh chị muốn làm mua mới thì nên đợi vào thứ hai xem thị trường nó ổn định lại hay chưa rồi các anh các chị mới xem xét à, mua mới nha còn mua tại nó không không ổn định lắm đâu đấy thép này và hiện tại giá dầu mà hiện tại nó đang giá dầu ở Việt Nam mình nó đang tăng nó đang tăng rất là nhiều à, giá dầu thực tế nhỉ mình nói đang giá dầu thực tế ấy, nó hiện tại là 32 ngàn có những chân nơi là 33 ngàn à, 33 ngàn rồi chạy mà thị trường hiện tại là hầu hết các nhà đầu tư đều là à, mong muốn là đánh tê cọc hay là lướt tê rồi à, hàng về các à, họ canh họ bán Đấy. có những anh chị mà lướt lướt ra lướt lướt hàng ngày chị nhà đầu tư thì à, chủ đề hôm nay thì... lướt hàng ngày ấy. đấy như có anh chị là ngày nào cũng mua năm bảy cộ ngày nào cũng mua năm bảy cộ vậy đó à, mỗi anh chị cứ chia đều thì trọng mình cứ mua ngày nào cũng mua năm cộ bảy cộ rồi mai mua tiếp năm cộ bảy cộ rồi cứ hàng về bán hàng về bán hàng về bán ờ, thì ở những giai đoạn như vậy thì mình nghĩ là anh nó cũng chưa chắc là hợp lý mua như vậy thì Ờ, nó sẽ làm rất là mệt mệt mỏi Đấy. chúng ta mà không có thời gian đầu tư thôi nhưng mà mua như vậy mệt mỏi lắm á quay phí là nhiều quay phí các nhà đầu tư thì mình đang nghĩ nó không hợp lý đâu Đấy. các chị chỉ cần mua tầm 4 năm mạng là được rồi chỉ là nó hợp lý là chị mua còn mua nhiều quá nó chưa chắc là hiệu quả đâu phá sinh hôm nay cũng giảm rất là nặng này Đấy. giảm 20 17 16 14 điểm giảm rất là nặng hầu hết tất cả các ngành nghề đều giảm Đấy. thì à, anh chị nào á, mà có muốn uh, chuyển riêng về bên đội mình thì cứ liên hệ với mình mình cũng đang uh, uh, cũng đang uh, hỗ trợ các anh chị uh, khách hàng rất là nhiệt tình Đấy. kể cả các anh chị uh, trước là từ những cái team khác mà chuyển về ấy, bởi vì lộ uh, các dòng bất động sản chứng khoán nhiều quá nhờ mình hỗ trợ cơ cấu thì mình cũng, cũng hỗ trợ rất là nhiệt tình đấy anh chị hiện tại là các anh chị cũng kéo lên rất là nhiều rồi bớt lộ ít nhất là các anh chị đã bớt lộ bớt lộ họ bớt lo lắng hơn đúng không ạ giúp anh chị à, cơ cấu được tài khoản rồi cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay nha ờ, hẹn hẹn gặp các anh chị vào những ờ, phiên ngày mai phiên cuối tuần và phiên ngày mai thì mong chị ờ, tiếp tục theo dõi sát thị trường có thể là ngày mai thì đừng nó chỉnh vậy đó khả năng chỉnh là cao đó các chị nên theo dõi sát thị trường đừng, đừng có để bỏ khỏi thị trường nha